À, Tuấn Tú xin ờ, kính chào các anh chị, à, quý anh chị, quý nhà đầu tư. À, xin à, chào mừng quý anh chị, quý nhà đầu tư đã quay lại với kênh chứng khoán của Tuấn Tú TTF. Thì hôm nay mình cũng sẽ mình làm một cái video video về nhật định của thị trường ngày ước mơ một lần trong đời thì của anh em chính sĩ. Là một phiên đáo hạn phái sinh luôn. Thì các anh chị đều thấy rồi, đúng không ạ? hôm nay là một phiên đáo vệ sinh và trường tôi qua khá là êm át khá là êm át thì à, về cái nhận định thị trường chung á thế nào nhỉ thì à, vn hôm nay thì à, vn hôm nay đúng không ạ vì cái cái thanh khoản của nó thì nó kém hôm qua rất nhiều hôm qua thì thanh thanh khoản của 17.300 tỷ nhưng mà thanh khoản hôm nay chỉ khoảng 15.300 ờ, tỷ thì thấp thấp hơn hôm qua khoảng 2.000 tỷ và cái khối lượng hôm nay chỉ khoảng đầu đó chỉ khoảng 600 triệu cổ phiếu đấy thì uh, như hôm nay mà nói thì ờ, cái khối lượng mà um, thanh tức là cái tâm lý e dè tâm lý e dè dè trong cái tâm lý nhà đầu tư trong ở một cái phiên đáo ờ, hạn phái sinh là một cái thứ hai nữa là ngày mai là phiên cuối tuần cho nên là các nhà đầu tư cũng rất là hạn chế trong việc là mua mới đối với các, các đối với các cổ phiếu ở thời điểm hiện tại rồi vậy thì ờ, yếu vậy thì phiên ở thị trường ngày mai ấy, thì có review thị trường ngày mai thì nó sẽ là như thế nào và thứ hai nữa là những cái nhóm cổ phiếu mà nó đáng chú ý ở cái ờ, phiên ngày mai thì đáng để mua như nào và đối với thị trường thời gian tới đây thì anh chị ờ, nên giải ngân hay không nên giải ngân hay không và giải ngân vào nhóm ngành nào đây Đấy, thì ở đây ờ, hôm trong video ngày hôm nay chúng ta thì đi trực tiếp à, chúng ta đi giải quyết vào ba câu hỏi chính đó đúng không ạ rồi thì cái anh chị nào mà có quan sát phiên ta, thị trường chứng khoán hôm nay thì chị đều thấy rằng thị trường chứng khoán hôm nay á đây Đúng thì uh, giống như cái view thị trường của mình ngày hôm qua hôm qua mình đã bật đây là cái đường kẻ hôm nay đường này đường kẻ của mình này. đây thị trường ngày hôm qua đây đúng không ạ thì cái view thị trường ngày hôm qua mình vẫn cho rằng thị trường hôm nay nó biến động không quá nhiều và cùng lắm thì nó ở đoạn này nhưng mà thị trường nó chỉ dao động quanh quanh loanh quanh ở biên này đấy rồi đối với thị trường ngày à, ngày hôm ngày mai ấy, thị trường đấy nó dao động như thế nào à, thị trường ngày mai mình cho rằng nó vẫn là một cái một cái phiên lình xình đi ngang ở quanh vùng trên này vùng đây này và cái biên dao động của nó cũng tiếp tục hẹp tiếp tục hẹp và à, sẽ có một cái lực à, vì ngày hôm nay á, là cái phiên đáo hạn phát sinh nó đã hết rồi đáo hạn phát sinh nó đã xong tuy nhiên cái người ta lo lắng ở giai đoạn này là gì giai đoạn này người ta lo lắng là nó đang ở lưng chừng lưng chừng khoảng ở ờ, cái gap không thể là nó chưa thể lấp gap được 1283 đi 1280 và 1300 và cái mức cái mức mà cái mức hỗ trợ ờ, cái mức khá cửa tâm lý tâm lý này là khá là lớn đối với thị, thị trường có thể đi hiện tại các chị ạ các chị ạ đúng không ạ rồi và khả năng thị trường khả năng thị trường giai đoạn tới nó sẽ vẫn lình xình lình xình lình xình như đây một thời gian khi đến khi mà nó lắp được nó có những cái viên bứt thoát lên và đặt khoảng 1300 đấy và nó sẽ khả năng ờ, khi mà nó đạt được cái mốc 1300 rồi á thì thị trường nó lại quay lại cái biên thị trường biên thấp và lại lên trình lên trình như giai đoạn hiện tại kiểu như đoạn là giai đoạn này hoặc là giai đoạn này đấy kiểu nó lên một cái xong nó đầu lên trình lên trình tiếp đấy, nó vẫn tiếp tục đi ngang đi ngang mà cái thanh khoản có lúc mà lì trình quanh 15 16 hoặc 17 ngàn tỷ đó. nhưng mà cái biên dao động của nó lại không lớn thì đó là đối view thị trường ở thời điểm sắp tới và phiên ngày mai rồi à, rồi thị trường à, hôm nay có những cái gì đáng chú ý hôm nay á, thị trường là dùng nhóm cổ phiếu nào các chị và bây giờ nếu anh chị muốn biết nhóm cổ phiếu nào thì chị vào đây à, các chị vào thị trường này tác đầu tiên viên đất. này hôm nay các chị thấy SAB này VSC này GRAB này Vinamilk, Masan, SSI, ACB và LGC là những cổ phiếu mà kéo thị trường và ngược lại hôm nay thì là Novaland, BIS, CTG, B Hòa Phát và Vinhome lại là cái đầu kéo ngược lại đối thị trường hôm nay thì uh, đây đầu tiên là cổ phiếu VSC thì đối với VSC mình đã nhìn đã cổ cái cái tiềm năng của nó từ sớm tức là uh, đây mà mình mua ngay nó ngay cái này và đến cổ phiếu khi ờ, mình mua đúng thật ra mình mua ngay đoạn này luôn này ngay hôm tại vì cái cái cá tính mình mua là gì một khi mình là vào là mình bất chấp giá đúng không? mình sang kể cả giá cao mình vẫn mua Đấy. thì thị trường về nó gặp ngay cái trình này nhưng mà mình thấy là mình nghĩ mình mình cho rằng với cái đoạn này đó là nó chắc là nó hơi yếu tăng hơi yếu thì mình thôi mình chuyển qua mình thấy mặt khác cơ cấu đẹp hơn mình chuyển qua mặt đó đấy thì mình bán bán xong thì hôm nay nó bật hai cây đây và hôm nay có những lúc mà bích đặt đến giá 69 thì nếu như mình không bán được không bán bích thì hôm nay mình đã lại được đâu đó khoảng là ít nhất cũng khoảng nếu bán như phiên hôm nay thì lại được 5 phần trăm 5 phần trăm đúng không tầm khoảng 3 giá 3 giá đúng không thì đối với VIX tại vì mình mình đối với VIX mình cho rằng nó vẫn còn tăng nữa nha nhưng mà điểm mua hiện tại đối với VIX mình không còn khuyến nghị nữa mình không có khuyến nghị không khuyến nghị đúng không ạ rồi thì mình bán vick mình quyển qua cái gì SAB biến đường nước giải khát Sài Gòn đấy thì cái cây mua của mình là đây này tại sao mình mua cây này tại vì thứ nhất là mình thấy đoạn này nó siết von này nó lên đoạn này trước là nó tạo một hình mô, mô hình cái nêm này với biên độ nó giảm dần giảm dần giảm dần nó bật lên đấy bật lên đoạn này rất là mình thấy rất là đẹp và đoạn này nó tái tạo thành táo nó tái tạo thành mẫu hình cái nêm cái nêm và cái phiên bật đây là cái phiên này nếu như mình quan sát sớm hơn thì mua ngay cái này rồi tuy nhiên thì đoạn này là à, mình muốn trẻ một phiên nếu mình có thể mua ngay cái này cũng được này nhưng mà mình mua ngay cái này mình mua đúng cái đỉnh cái này cái này luôn á thì hôm sau nó đạp một cái về về đây nhưng mà à, đó là phiên sáng phiên chiều nó đẩy lên nó đẩy lên mình về tham chiếu và hôm nay thì nó tăng à, với SHB có những lúc mà nó tăng đến 4 phần trăm đến 5 phần trăm 5 phần trăm tức là đâu đó khoảng 9 giá 9 giá SHB đây tức là cái cao nhất của nó là 19 1979 tức là 1980 đi thì mình lấy là khoảng 10 giá rồi à 19 giá rồi đúng không ạ tăng 9 giá 98 ờ, mình cho là 1998 thì là mình thấy là tăng 10 giá nhưng mình là 9 giá thôi đúng không ạ tăng là tăng 10 giá luôn thì với một cái phiên mua đây mà tăng 10 giá thì nó là một cái cái mức khả quan khoảng 5 phần trăm là mức khả rất là khả quan và đối với SAP thì mình cho rằng nó vẫn ngày mai nó sẽ tiếp tục đi lên và mình kỳ vọng nó tiếp tục đi lên nha và mình vẫn cho rằng nó sẽ đi lên còn cái điểm mua đối với SAP hiện tại thì mình không khuyến nghị các bạn mua nữa tại vì nó không còn điểm mua để các bạn mua đẹp nữa đâu đúng không ạ à, mình mình thì mình sẽ canh chốt canh chốt à, đợi nó tăng rồi mình chốt thôi rồi à, mình có nắm cổ phiếu nữa cổ phiếu IDC thì à, hiện tại mình mua đoạn này thì hiện tại nó đang tích lũy thôi mua ngay ngày cái này cái này thì nó đang hiện tại nó đang tích lũy thôi không có vấn đề không có không có không có vấn đề gì cả vâng. à, và rồi đó là những cái cổ phiếu mà mình nắm còn những cổ phiếu mà mình đã view các bạn trước kia thì sao đúng không ạ thì mình có nói ở video ngày hôm qua để bạn nào chưa xem thì có thể xem lại video ngày hôm qua để mình à, mình có giới thiệu một số cổ phiếu um, uh, trong hai phiên vừa rồi thì uh, hôm nay mình sẽ view một số các cổ phiếu mới để đạt điều kiện để các chị mua à, đầu tiên á, là nhóm của nhóm dòng chứng khoán mình thấy con HCM này HCM HCM thì hôm nay là nó tạo một cái bật tăng 4,81 thì ổn đúng không ạ rất là ổn này ổn này mình đoạn này mình thấy là cái thanh khoản nó giảm thanh khoản nó giảm và nên tích để tái tích lũy nền đi ngang đối với HCM nó lên nó mình mua đoạn này, này thật ra mình trước mình cầm đoạn này nhưng mà nó lò bò là bò là bò mình thấy đoạn này khó nhưng mà khi mà nó tái tích lũy nền rồi á thì khả năng nó bật là rất là cao hầu hết tất cả cổ phiếu đều là như vậy các chị nha đều là như vậy các chị nha rồi à, tiếp theo là cổ phiếu của là SSI SSI thì đối với cổ phiếu SSI ấy, mình khuyến nghị mua mua đúng không ạ mua ngay cái này vẫn ổn này ổn này đúng không ạ mua ngay cái này vẫn tốt thì đoạn này à, đối với SSI mình vẫn cho là target đó target trước mắt của nó là tầm 27.5 thì mua cái này là vẫn rất là ổn nha ổn đúng không ạ rồi à, thì trong phiên hôm nay là mình có khuyến nghị là các chị trong room cộng đồng à, ra mình cứ đưa lệnh đóng phim cộng đồng rung cộng đồng luôn đó, chứ không nói là không mình không chưa nói lại đây SIVND này APS HCM BSI đấy thì đây là những cổ phiếu mà mình đã đây uh, ờ, trong phiên ngày hôm nay thì trong lúc mình đẩy lên như vậy thì các chị có thể vẫn có thể kịp thời để mua đối với cổ phiếu của dòng chứng khoán trong phiên hôm nay nha rồi VND VND hiện tại nó vẫn đạt điểm mua các chị ạ nó vẫn đạt điểm mua đấy thì phiên ngày mai nữa chị có thể mua sớm ở vùng này là vẫn, vẫn với giá khoảng 22.5 cộng trừ một chút mua ok nếu có giá đỏ anh chị, anh chị cứ mạnh dạn mạnh dạn xuống tiền cũng rất là ổn đối với đối với VND ở phiên ngày mai à, các chị nhá rồi tiếp theo là cổ phiếu BSI BSI thì hôm nay nó bật sớm hơn là các cổ phiếu khác Đấy, nó bật một cây một cái nền này này rất là đẹp đúng không ạ rồi một cái đèn bật đây này đẹp đấy thì được cổ phiếu BSA hiện tại là mình không khuyến nghị mua nữa tại vì nó bật rồi không bật không mua cổ phiếu này nha Rồi tiếp theo là cổ phiếu nào nhỉ Cổ phiếu ờ, HCM mình mới nói rồi BSI rồi APS đúng không ạ Tiếp theo là cổ phiếu APS cổ phiếu chứng khoán châu Á Thái Bình Dương thì đối cổ phiếu này mình thấy là nó cũng khá là ổn nếu như chị nào có thể mua giai đoạn này đấy thì ờ, nó hiện tại nó đang siết nền này thứ nhất là nó siết nền này cái thứ hai nữa là cái cái cái khối lượng nó đang giảm này nó giảm dần này và đối với phiên ngày mai nó là cái mua điểm mua rất là đẹp đối với anh chị nha đối với cổ phiếu của APS này rồi à, và thông qua à, qua video này thì nếu như anh chị còn biết những muốn muốn biết những cổ phiếu nào nó mua đẹp hơn đến những cổ phiếu này thì anh chị nhanh tay bốc máy gọi cho Tuấn Tú à, hoặc là nhắn tin qua cho mình qua số điện thoại đang chạy trên màn hình nhé mình sẽ à, gửi cho anh chị những mã cổ phiếu mà nó sẽ đạt điểm mua sớm nhất sớm nhất đúng không ạ thì à, trong thời gian sắp tới khoảng đầu đầu tháng 9 là mình sẽ mở một cái lớp học về khóa học miễn phí về chứng khoán thì uh, nếu như học xong cái khóa học này thì anh chị sẽ kiếm được gì anh chị sẽ tự chủ động được cái điểm mua biết cách mua và biết cách chọn những cổ phiếu và những cái những cái điểm đặc của nó mà những cổ phiếu nào chúng ta nên mua đấy các chị không phải thuộc phụ thuộc bất cứ ai cả các chị có tự tự giao dịch được giả sử như à, không có mình thì các anh chị vẫn có thể mua được mua bán được và điều kiện để tham gia lớp học này là uh, lớp học uh, ờ, chứng khoán miễn phí này là gì là anh chị phải có cái tài khoản mở uh, ờ, tài khoản chứng khoán và có ID do mình do chính mình quản lý do mình quản lý thì anh chị mới đủ điều kiện để tham gia này thì cái ID này mình cũng không yêu cầu là cái chị phải có NAV có NAV có NAV đúng không ạ thì anh chị nào muốn tham gia lớp học của Tuấn Tú thì nhanh tay bốc máy gọi theo số đang chạy đang chạy, đang chạy trên màn hình nhá đang chạy trên màn hình vâng cảm ơn các anh chị à, đã xem video ngày hôm nay của mình và rất mong à, các anh chị khi mà xem được video này nếu như anh chị thấy video này hữu ích thì hãy nhanh tay cho mình một lượt like và một lượt subscribe để ủng hộ kênh để kênh của mình ngày càng lớn mạnh đúng không ạ để à, có nhiều anh chị biết hơn đến toán tú nữa để chúng ta có thể cùng đồng hành trên trên chặng đường đầu tư mà rất là nhiều khó khăn và các bệnh này Cảm ơn các chị đã xem video ngày hôm nay của mình Xin chào và hẹn gặp lại